Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với DeFi Discussion. Đây là series mà chúng ta sẽ ngồi xuống trò chuyện với nhau về những câu chuyện xoay quanh thị trường crypto và vị khách mời của tập podcast tuần này là một builder có thể coi là kỳ cựu ở trong thị trường à, rất nhiều trải nghiệm cũng như là rất nhiều những cột mốc rất là đáng chú ý và chắc không dài dòng nữa thì mình sẽ để cho vị khách mời của DeFi Discussion tuần này nói à, đôi lời giới thiệu về mình cũng như là gửi lời chào đến các bạn đang nghe podcast ha. Ừ, cảm ơn em. Xin chào anh Khoa. Ừ, cảm ơn em. Chào tất cả các bạn. À, mình tên là Khoa. Ừ, thì mình là một kỹ sư phần mềm ở Coinbase mình ở mình đã bắt làm mình đã bắt bắt đầu ở Coinbase từ năm 2017 ừ, và đã trong thị trường cũng tương đối lâu và ở ờ, cả trong thị trường lẫn trong mặt về ờ, xây dựng ờ, sản phẩm rồi uh, ok thì uh, chắc là nhiều anh em tham gia thị trường crypto mà đặc biệt là cái mạng DeFi á, thì cũng uh, hay sử dụng cái từ là anon á, tức là anonymous ẩn danh á. thì uh, đặc biệt là những người mà đứng sau những cái sản phẩm những người làm về kỹ thuật thì thì còn là những người gọi là rất là huyền bí rất là bí ẩn á. thì uh, <laughs> chắc là câu hỏi đầu tiên dành cho anh Khoa đi đó là uh, nếu như mà dùng ba từ để mô tả cái phong cách cái gọi là cái cái danh tính của mình ở trên không gian web 3 đi thì anh khoa sẽ dùng cái từ gì để để mô tả chính mình yeah. <laughs> uh, dạ. ờ, định danh hả tức là kiểu như là mô tả mình mình uh, thì nếu mà cái đầu tiên mà nghĩ tới chắc là design thì anh rất là ừ. uh, anh anh anh rất là là design gần như là ép into tất cả mọi mọi thứ mới lạ tức là đi à, đi đi à, gọi là khi mà có một cái product gì nó mới tạm gọi là nó chưa được đảm bảo về mặt kỹ thuật chẳng hạn thì mình cũng sẽ mình sẽ cũng sẽ nhảy vào và mình test thử cái sản phẩm đó như thế nào ừ, chính xác thì theo theo mình thì mình nghĩ là ngoài chuyện đọc ra thì cái cách duy nhất để học đó là mình phải phải bỏ tiền hoặc là mình phải tham gia vào trực tiếp phải trải nghiệm cái sản phẩm đó mình trải nghiệm cái dự án đó ừ. ờ, ờ thì mình nghĩ là trong crypto tất cả mọi dự án hay tất cả mọi sản phẩm đa số đều là những thử nghiệm ờ thử nghiệm <laughs> ờ, ờ. thì mình nghĩ là là uh, cái chuyện mà mình trải nghiệm những cái sản phẩm đó đó là mình đang mình là một trong những thành viên thử nghiệm thì mình nghĩ là cái cái chuyện đó quan trọng cái chuyện đó quan trọng uh, nó giúp cho thử nghiệm đó ý thực hiện cái thử nghiệm đó có nhiều dữ liệu hơn để giúp nó đẩy cái ờ, nó đẩy cả một cái nền ờ, công nghiệp này đi lên thì tất cả nếu mà mọi người thấy từ đó giờ crypto đa số đều là một chuỗi các thử nghiệm thì đó là <laughs> từ đầu tiên chắc mình sẽ dùng còn từ thứ hai nếu mà mình phải nói thì chắc là chắc mình khá là nớt á À. Tức, là, à. Ờ, tức là mình khi mà mình tham gia dự án gì đó thì ok ngoài mặc dù mình đi gen nhưng mà ngoài mình trải nghiệm nó ra mình luôn luôn gắng đọc hiểu cái cái mặt kỹ thuật của nó thì mình thấy là đó trong crypto là một mặt kỹ thuật một mặt khá thú vị trong cái crypto nó không phải chỉ đơn thuần là khoa học máy tính mà nó là một cái sự giao thoa giữa giữa khoa học máy tính giữa toán học giữa kinh tế học và cả ừ. cả xã và xã hội học nữa ờ. ừ. thì ờ, những cái đó nó giao lại nó nó nó nó làm mình thấy rất là thú vị thì mình thích nghiên cứu về những cái mặt đó của của mỗi dự án hay mỗi cái sản phẩm mà mình trải nghiệm hay là một một cái trào lưu gì đó mới còn cái từ cuối cùng mình nói thì chắc là mình uh, <laughs> em nghĩ là mình tự nghĩ mình là một builder uh, thì cái cái khái niệm builder ở đây của mình nó không phải chỉ là chỉ là không uh, mình nghĩ builder khá rộng builder nghĩ mình nghĩ đây là bất kỳ ai mà tham gia đẩy cái cái nền công nghiệp về crypto đi lên thì mình nghĩ gọi đó là builder thì đó mình ừ. mình một trong mình là may mắn một trong những builder uh, của ừ. crypto và uh, À, ok thì ờ, chắc là nhiều người cũng sẽ tò mò là cái cơ duyên cũng như là cái cái bước khởi đầu của anh với crypto nó diễn ra như thế nào và đâu là cái khoảnh khắc mà anh kiểu à, ok tôi sẽ tôi sẽ dành thời gian cho cái cái mạng thị trường này à, và và đây là cái thứ mà tôi sẽ tập trung trong một thời gian dài sắp tới thì vào năm 2017 lúc đó mình uh, khoảng năm 2016 mà mình khoảng mình đi tìm thực tập mình để tìm thực tập á, mình đang học năm ba đại học thì mình đi tìm thực tập thì uh, mình phỏng vấn cũng rất phỏng vấn và mình nhờ mình được có cơ hội lời mời của nhiều công ty thì trong lúc mình phỏng vấn công ty thì mình vô tình phỏng vấn con ty không con ty là công ty mà mình phỏng vấn cái cái có cái quy trình phỏng vấn nó rất là đặc biệt ở thời điểm đó thì là mình uh, mình không mình không biết sự là mình không biết công ty này nhưng mà mình uh, mình mình chỉ lúc đó mình chỉ muốn tìm cơ hội như là để mình được được code càng nhiều càng tốt thì khi ừ. mình lên ừ. website của Coinbase ấy, thì nó có cái nó, nó, nó họ không có cái trang dẫn đến một cái application dẫn đến một uh, để mình nộp nộp đơn hồ sơ này nọ nó chỉ ghi cái liên ghi là we sell a seat for you tức có nghĩa là tôi có một chỗ là ờ, chúng tôi có một chỗ cho bạn ừ. cái mình bấm vô đó thì dẫn đến một một cái liên để mình giảm giải một bài giải một cái bài một, một bài code oh. thì mình thì mình nghĩ là mình chỉ chỉ làm vậy thôi và mình quên nó luôn ừ. thì mình làm nó tự nhiên khoảng 3 tuần sau họ nhắn tin họ nói là họ muốn tuyển mình vô vị trí như senior ở, ở trong đó mà dù đó mình chẳng đi, đi học thôi cái mình nói à cái mình nói là, là à, không không uh, mình mình mình còn đang đi học mình chỉ muốn tìm thực tập sinh thôi cái nó à ok uh, thì ờ, họ đẩy mình qua cái cái quy trình tuyển thực tập sinh của của bên họ thì lúc đó cũng biết sự là tại vì nó họ, họ còn quá bé ở thời điểm đó ở 2016 à. thì uh, cái quy trình uh, Google nó cũng ờ, <laughs> cũng tương đối là lạ đó là họ không phỏng vấn không phải vào công ty mà sẽ phỏng vấn theo team thì uh, thì thì ok cái mình phỏng vấn với một cái team của họ thì uh, cái interview đầu tiên của mình là interview mình ở mình ấn tượng nhất tức là cái interview được một interview thì khoảng uh, gần một tiếng đồng hồ thì uh, mình nghĩ là ok thì chắc là sẽ mình sẽ cốt khoảng đâu đó 40 phút còn lại 20 phút sẽ nói chuyện nhưng mà mình mới cốt tức là mình phải vô thành ra thảo ra một bài cũng tương đối là là là ở thời điểm đó khá khá, khá là dễ và mới cốt mình cốt mấy mình cốt sẽ chỉ khoảng uh, 50 phút thôi thì sau đó ảnh dành 50 phút còn lại ảnh không có thạch câu hỏi gì hết mà ảnh dành thời gian đó để ảnh dạy cho anh hỏi mình được biết gì về bitcoin chưa và ảnh ừ. dành thời gian đó để, để, để dạy mình về bitcoin và mình chưa bao giờ thật là đó là lần đầu tiên mình chưa bao giờ thấy một ai đó mà mình nói về một một cái chủ đề nào đó mà dạng như là đam mê như vậy <laughs> đam mê thật sự luôn ngày hôm đó mình về thì mình mới đọc về về cái cái bitcoin white paper Ừ. thì thật sự là mình bị hút rất rất là rất, rất là nặng tại việc Bitcoin River mình thấy nó rất là hay nó là một cái bài viết rất mặc dù rất ngắn gọn hơn nhưng mà nó, nó bao gồm những mặt về kinh tế về mặt về về lý thuyết trò, chơi về mặt về là số liệu à, về nghĩa là xác suất thống kê này nọ và được được viết được viết rất là chặt chẽ và mình thấy nó nó nó, nó rất là hay đi thì uh, ok sau đó mình có interview với họ thêm vài vòng nữa thì uh, mình được offer thì lúc đó mình mình mới mình mới tìm hiểu thêm về về công ty thì uh, thì mỹ không tiền là rất là bé và, và đó giờ mình cũng muốn làm job stop thì uh, thì đó thì uh, cái mình đồng ý mình làm thì đó là cái cơ duyên mình, mình bắt đầu với crypto thì ừ. cái mùa hè và mình may mắn á, là cái mùa thực tập đó là mùa hè 2017 và nếu mọi người ở trong thị trường lâu mọi người sẽ biết mùa hè 2017 là một cái bull run cực kỳ lớn đó là một trong những bull run dài nhất của lịch sử của crypto bull run mà kéo bitcoin từ một hai trăm hai trăm đô mà kéo dài mà đi lên đến đến hai hai chục ngàn kéo dài ừ. vài năm Yeah, dạ, thì, ờ, đó là cái khoảnh khắc mà mình yêu đến crypto và sau mùa hè đó mình quyết định là mình là mình không nghĩ là mình sẽ làm ở đâu đó ngoài crypto được trong vòng vài năm tới. Ừm, OK, ờ, vậy thì không nói về cái quy mô của Coinbase ở thời điểm đó và thời điểm chúng ta đang nói chuyện với nhau là 2023 thì uh, có cái sự khác biệt nào giữa Coinbase của cái thời điểm uh, anh mới uh, join thị trường với lại cái thời điểm hiện tại này hay không ngoài cái ừ. quy mô thì về quy ừ. mô ừ. là cái thứ mà người ta đã gần như là người ta người người ta thấy quá rõ ràng rồi Coinbase lên sàn rồi Coinbase uh, viral khắp nơi rồi thì uh, đâu đâu là cái điểm khác nhau mà anh thấy được thật ra là mình nếu mà nói, nói thật lòng thì nói là mình rất là nhớ Coinbase năm 2016 2017 đó là cái ừ. khác biệt lớn nhất đó là văn hóa văn hóa và và, và niềm tin sự Coinbase bây giờ họ hơi lớn và họ hơi giống như cũng ty big tech một công ty công nghệ lớn như này nọ thôi và vâng, nhưng họ vẫn có những người hiểu và những người đam mê crypto nhưng mà cái sự đam mê đó uh, mình cần được cảm nhận là cái không còn cháy như ngày xưa những năm 2016 17 tất cả họ đúng họ đó là họ đúng nghĩa là believer tức là họ tin crypto đến nỗi mà mình ờ, mình thấy ngạc rất mình rất ngạc nhiên luôn và họ như người đi truyền truyền đạo vậy đó truyền, họ như truyền đạo vậy đó với đối với những người trong đó thật sự là họ xem uh, họ xem Satoshi như là một vị chúa hay là một vị chúa gì đó và họ xem white paper như là một là cúng Bible một, một cuốn uh, kinh thánh vậy bây thật sự nếu mà nếu, nếu mà sau đó mình nghe mình mình, mình thấy vậy cái họ mình hỏi họ là họ có thấy vậy không và họ nói là họ đúng nghĩ họ đúng là họ xem nó như tôn giáo tại vì nếu mà nếu mà mình mình xem mình nghĩ là việc lịch sử của bitcoin nó có rất là nhiều điểm tương đồng với một tôn giáo người làm ra nói là, là người làm ra nói là một ai mà không ai được không ờ, không không ai biết nó cũng là và rất là nhiều vậy như là truyền thuyết hay rất là nhiều những người là họ giả định là xem là họ xem là, là người đó là ai nhưng mà là chưa chưa bao giờ họ xác định được đó, đó là ai nó cũng giống như những tôn giáo khác là người họ lọc nó được gì đó cũng hơi bí ẩn yeah. Uh, yeah. thì uh, và lúc đó cộng công ty thì còn con bé thì tất cả mọi người ai ai cũng biết ai và và mình nghĩ là cái uh, cái sự mạo hiểm nó nhiều hơn bây giờ lúc đó ừ. thì công ty còn bé kiểu như crypto thị trường market lúc đó mặc dù là cũng tương đối nhưng mà lúc đó là kiểu như là những chính phủ họ còn chưa có thách chặt cái uh, cái uh, regulation regulation quá nhiều chính xác này vậy ừ, ừ. còn bây giờ thì có vẻ là regulation nhiều hơn thì cũng bây giờ họ mua chậm hơn và họ cẩn trọng hơn rất nhiều so với ngày xưa ừ, thì đó là về cái văn hóa mình thấy khác khác biệt giữa đó và ừ. bây giờ ờ, anh anh anh đã trải qua có thể coi là rất là nhiều các cái chu kỳ của thị trường có cái lúc mà nó rất là sôi động ha có cái lúc mà nó rất là uh, thảm họa uh, đặc biệt là một năm đổ lại đây thì rất là nhiều thảm họa và có những lúc nó rất là nhàm chán vậy thì uh, nếu như mà có những cái có những cái nhận định người ta cho rằng là ở cái thời điểm hiện tại á, thị trường crypto và cái ngành công nghiệp blockchain thì nó đang bị chậm lại nó đang bị bí tưởng nó đang bị tạm gọi là không còn cháy nữa đi thì cái góc nhìn của anh về cái nhận định này như thế nào à, đứng ở cái khía cạnh là một người xây dựng sản phẩm và ừ. nếu nếu như mà thực sự anh tin là <laughs> nếu như thực sự anh tin là cái cái cái ngành này nó đang bị bí ý tưởng về sản phẩm chẳng hạn thì thì thì đâu là cái lý do cho cái sự bí ý tưởng đó ừ câu hỏi à, à câu hỏi rất hay thì ờ, với vai trò làm builder á à, mình nghĩ là cái lúc mà thị trường phát triển đó là thị trường mà đang là bull run hoặc là ừ. đang trong một giai đoạn mà họ đi xuống thảm họa nhiều á thật sự lúc đó nó không phải là cái kinh khủng nhất tại vì như một năm một năm trước sẽ làm ok rất là nhiều chuyện xảy ra rất là nhiều công ty blow up này nọ nhưng mà khi đó sẽ là ở trong thị trường khá là vui ừ. còn những lúc thị trường mà cứ bình bình bình bình như thời điểm hiện tại hoặc là quay lại thời điểm khoảng 2019 thực sự lúc đó là khó khăn nhất đối với builder tại vì khi ừ. đó tìm khách hàng đơn giản khi xây dựng sản phẩm tìm khách hàng vừa khó và rất là dễ mất niềm tin một ừ. và đối, đối với những builder mà sẽ cảm giác là họ không biết là ừ, họ rất là khó đi khách hàng hoặc là cảm giác mất niềm tin là cảm giác kinh khủng nhất còn cái giác là thị trường nó chỉ cần biến động kêu lên hoặc xuống là cái lúc đó nó nó còn đỡ thì đó đối với mình ở đây ở trong thị trường này được vài năm thì mình thấy là cái ờ, cái cái chuyện bí tưởng đó á, đối với mình đó thì là cái quan trọng nhất đó, đó là cái cái cơ sở hạ tầng infrastructure của ờ, mình vẫn đang ở trong cái infrastructure phase để mà build được những cái ứng dụng mà có utility hữu ích thì anh nghĩ là cái infrastructure của nó phải độ là vững và mình nghĩ là mình đã nhận tất cả có rất nhiều công nghệ vẫn đang trong quy trình phát triển về infrastructure cả về như là mình nghĩ nếu, nếu mà mọi người đang nhìn thấy ờ, là về scaling về như là GKP hay tất cả những cái thứ đó đều là infrastructure area đang cả những cái những cái mà họ mà thường đang phát triển như là infrastructure này nọ đối với mình đó là đang là những cái đó là những cái infrastructure mà khi chỉ khi những cái đó sẵn sàng thì thì những cái ứng dụng mà thực tế mà DMM định mà mang lại đến đối với người dùng cuối người ta mới có thể sử dụng được với với trải nghiệm tốt thì mình nghĩ là ừ mình nghĩ là đối với builder phải kiên nhẫn để xây dựng uh, cái mạng hạ tầng là thật, thật là vững chắc trước cho nên là cái mình nghĩ là cái, lý do là có thể là cái hạ tầng nó chưa sẵn sàng để mà để người ta có thể để nghĩ ra những ý tưởng uh, những ý tưởng lớn ừ. trên trên trên blockchain và mình tin chắc là là nếu những hạt tầng đó khi đã được build out và khi mà ra được sẵn sàng rồi đó thì nghĩ là những ý tưởng lớn họ sẽ tới cũng lúc đó thì nói chung là nếu mình nếu là ở trong crypto á nên mình vẫn đang đợi cái gọi là cái iPhone moment cái là cái khoảnh khắc iPhone của của, của crypto và mình nghĩ nó sẽ, nó ừ. sẽ tới thôi ừ. Ừ. tức là bây giờ là người ta cảm giác là à, bí tưởng là vì cái cái cái thứ mà trực tiếp tương tác với người dùng nó nó chưa có đủ yếu tố để nó thực sự nó bùng nổ và khi mà cái cái user interface cái trực tiếp mà tiếp xúc với người dùng nó không quá là thu hút thì người ta cảm giác là à, thực sự cái ngành này nó không có innovate nhưng mà thực ra là ở dưới thì vẫn có những cái à, những cái tinh chỉnh nho nhỏ đó đúng không? Đúng rồi thì chính xác như vậy thì và và và mình nghĩ là cái khoảnh khắc mà ờ, tất cả ứng dụng có thể những ứng dụng có thể có thể mang, mang trải nghiệm tốt và có thể thay thế được những cái những cái công nghệ lỗi thời hơn á, thì nghĩa nó sẽ đến một lúc nào đó mà rất là bất ngờ chứ không phải là ừ. đến từng từng từng áp từng áp từng áp mà sẽ là đúng ừ. cái và tất cả mọi thứ nó sẵn sàng. Yeah. Dạ, yeah, dạ, à, anh anh có nói về cái câu chuyện là hạ tầng á thì ok chúng ta sẽ đề cập đến một cái từ khóa nó thời sự hơn một xíu đi, đó là cái uh, cái layer 2 base mà Coinbase họ vừa công bố cách đây khoảng uh, hai tháng gì đó thì thì thì từ góc nhìn là một người đã từng chạm tay vào những cái dòng cốt ở dưới hạ tầng à, trực tiếp build những cái sản phẩm uh, liên quan thì anh uh, anh nghĩ base nó nó có cái lợi thế cạnh tranh gì và nó có cái sự khác biệt gì so với các cái giải pháp l 2 tương đương và nhấn mạnh một cái chỗ này là là để ờ, gọi là chia sẻ với các bạn đang nghe podcast là khi mà mình gửi câu hỏi qua cho anh khoa đó là cái cái chỗ mà gọi là uh, mình có bôi đậm lên á thì mình mình mình có nhắc với anh khoa là bây giờ ngoài những cái thứ mà đã có ở trên documentation ngoài những thứ mà đã có ở trên tài liệu mà đã công bố ra cho mọi người thì thì từ góc nhìn của một người đã trực tiếp build thì khoa thấy cái cái cái sức mạnh và cái cái cái lợi thế cạnh tranh đó nằm ở đâu tại vì à, yeah, cái này là một cái thứ mà không phải ai cũng có cái cơ hội để có thể cảm nhận được và chạm và và và, và nhìn ra được cái sự khác biệt đó thì uh, yeah, rất là muốn nghe những cái chia sẻ <laughs> của anh khoa về vấn đề này <laughs> ok thì có có câu nói rất vui đó là ở à, đó mình thấy ở trên trên, trên twitter á, lúc mà base vừa ra mắt á, thì có cái câu nói có một cái câu một người học học học học post họ so sánh base với lại BSC thì họ nói cái này họ nói là base là BSC nhưng mà dành cho người phương tây <laughs> ờ. đọc đó và mình cười rất là nhiều kiểu như là nói là đó đó là BSC BSC mà dành cho người, người phương tây vậy ừ, <laughs> thì uh, yeah thì nói chung là um, okay, về mặt về mặt kỹ thuật đi thì uh, base được build on được build trên OP stack ừ. thì mình nghĩ đó một cái lựa chọn về mặt kỹ thuật khá là hợp lý mình là ừ. một biết fan của OP stack mình nghĩ nó là một trong những cái stack mà cái cái, cái hay của nó là nó rất là modular đó là nó là nhiều mảnh ghép ừ. ghép lại với nhau và ừ. với, với, đó là nó có nhiều layer với nhiều nhiều lớp ừ. với mỗi lớp đó á, thì uh, người ta có thể chọn cái công nghệ phù hợp để gắn vô và và chọn và, và mình thấy cái đó nhiều trên Lego như vậy và mình thấy nó, rất rất, nó, mặt, mặt rất là thú vị về mặt kỹ thuật của Base thực sự á, thì bây giờ à. còn tương đối mới thật sự nó gọi thẳng là tương đối sơ khai nó bằng vở testnet và cũng phần có rất nhiều việc phải làm nhưng mà cái cái, cái lý do mà mà con mà mình nghĩ là mà là thế của base đó là họ muốn dùng cái một cái decentralized network như thế như, như là base như thế này để họ có thể đột phá họ có thể mang những gì đó mới nhất càng nhanh càng tốt mà không có phải đợi những cái consensus phức tạp như ở trên Ethereum hay là những cái ừ. blockchain ừ. khác tại vì những blockchain khác thực sự là họ decentralized hơn thì đương nhiên họ họ phải qua qua vote phải qua snapshot này nọ này nọ còn đối với base thì họ họ họ centralized hơn một tí nhưng mà họ có thể innovate và họ mang trải nghiệm người dùng tốt hơn và mình nghĩ thôi là cách mình hiểu của mình đó là Coinbase họ nhìn base không phải sẽ thắng về mặt kỹ thuật nhưng mà đơn giản mà thắng về mặt về hai mặt một là mặt UX họ ừ. với một block time thấp hơn nhiều so với một vài layer 2 khác đó là thời gian của của một của, của một block ấy, thì uh, ngắn hơn so với uh, thời gian để tạo một block mới thì ngắn hơn so với vài layer 2 khác và về một mặt nữa đó là là họ muốn biến base thành một blockchain người ta có thể mua trực tiếp từ tài khoản ngân hàng mà chuyển thẳng lên một blockchain thay vì là phải thông qua uh, đó là uh, mà thay vì thông qua dưới một tài khoản centralized thì uh, mình tưởng tượng ra, ra sau này khi mà mình mua một, bất kỳ một USDC hay mua gì đó là khi nó sẽ vô thẳng ví nên custodial của của, của của mỗi người thì đó ừ. là cái cái cái tầm nhìn của Base ờ, họ muốn như vậy thì, thì đó là cái sự phân phối cái distribution đó là cái lợi thế của Coinbase uh, của của Base trong cái hệ sinh thái Coinbase ừ. à, anh anh có nghĩ là những cái Ờ, những cái giải pháp mà kiểu như zero, knowledge uh, ờ, roll up á tức là dạo ừ. gần đây thì nó còn ra thêm một cái nhánh nhỏ nữa là cái zkvm á thì ừ. Ờ, thì anh nghĩ những cái product này nó nó có phải là thách thức hay là nó gần như là cái gọi là nó uh, nó thay thế những giải pháp kiểu như optimistic không tức là như như base với lại optimism hay không? Yeah, uh, câu hỏi cũng hay. Thì thật sự là optimism họ lựa chọn con đường là là ở ờ, lựa chọn hướng đi roll up optimistic nhưng mà với cái op stack á, thì là là trong cái cái cái layer của của của consensus đó thì là đó là đó cái layer đó thì là là do mình lựa chọn đó là ai cũng có thể tháo KPI site fault proof thì ai cũng đã tháo phần nó ra và gắn một cái zk proof vô đó để biến nó thành một gần như là một cái zk proof tức là à. theo em hiểu là cái bộ công cụ đó nó không cố định là optimistic mà cái bộ công Xét. cụ nó có thể bẻ ra và người ta có thể Gắn okay, nếu như mà ai ai mà muốn ai mà muốn, muốn quay xe qua bên ờ, zero knowledge thì có thể dùng cái bộ công cụ đó và tinh chỉnh một vài thứ và họ sẽ có một cái zk roadmap ờ, chính xác luôn ờ, đó, là mình đó mình nghĩ là đây là đơn giản chỉ là một, một những cái cục logo xếp chồng lên nhau và và nếu một cụm logo đó mình thay, muốn thay, thay, thay thành màu xanh thành màu đỏ thì mình chỉ tháo ra và gắn cục khác vô thôi ừ. thì đó cũng là lý do lớn tại sao base chọn uh, ừ. chọn OpenStack để để, để build on bởi vì nó rất là dễ để thay đổi một thành phần qua một công nghệ khác sau này nếu mà có gì đó một công nghệ đó mà nó phát triển hơn nữa thì cái chuyện thay thế nó cũng rất là đơn giản chắc là mình sẽ nói một xíu về cái uh domain chính của anh khoa đi tại vì ừ. uh, tại vì mọi người uh, follow khá là nhiều những cái thông tin liên quan đến uh, DeFi và cá nhân em cũng vậy tức là mình sẽ follow những cái thông tin liên quan đến DeFi uh, follow những cái thông tin liên quan đến layer 1, layer 2 các cái hệ sinh thái blockchain thì uh, thì, thì thì cá nhân em thì nói chung là cũng uh, tập thành về NFT thôi cũng cũng không biết gì gọi là quá chuyên sâu về NFT và gần như là một con số không với cái mạng thị trường này còn anh Khoa thì hiện tại là đang đang đang gọi là chịu trách nhiệm uh, build một vài các cái sản phẩm liên quan đến NFT tại Coinbase thì uh, em cũng thắc mắc là tại sao anh lại tập trung vào một cái mảng mà uh, nó nó nó khá là lạ nó khá là sơ khai như là NFT và và anh nhìn thấy cái cái điều gì đặc biệt ở cái công nghệ này tạm gọi là cái công nghệ đi chính xác đối với mình thì NFT là một công nghệ khi mà đến NFT á, mọi người đa số đều nghĩ đó đến kiểu như là đến PFP, đến đến profile picture, đến những hình ảnh, ờ, đến đến kiểu như boy app hay này nọ. Nhưng mà ừ. thật sự là đối với mình thì đến giờ mình luôn nghĩ NFT là cũng gì đó lớn hơn vậy rất nhiều. Đó là cũng gì đó mà nó duy nhất và đây lần đầu tiên người ta có thể sở hữu gì đó duy nhất trên blockchain và thật sự là sở hữu nó đối với mình cái cái tiềm năng của NFT nó nó rất là lớn nó, nó nếu mà mình có thể bridge over được những những cái gọi là những cái thế thế giới thế giới bên ngoài nếu có có cái đó để mình bridge cái đó cái cái mặt duy nhất bây giờ mình ngăn chặn chuyện đó đó là regulation những cái quy định quy định này nọ nó chưa có rõ ràng để để, để, để, làm chuyện này nhưng mà nếu, nếu mọi người đều người nghĩ đa số mọi những tất cả mọi thứ mọi người được cả được cái identity cho đến mọi đến mọi thứ mọi người sở hữu ở trên internet đều có thể trở thành một NFT nó trở thành gì đó mà mình có thể sở hữu mình có thể chuyển giao tại sao tại sao khi mình mua một cái một cái email hay đơn giản hơn là sao à, tại sao khi nào mình có một cái một cái email và giả sử như bây giờ có ai đó họ muốn đổi cái đó với mình họ muốn mua cái đó từ mình để sự chuyện đó không có phát triển ra hoặc đơn giản cái chuyện để sao chuyện mua bán một cái domain bây giờ phí rất là cao và luôn thông qua bên nhân thứ ba và sự là cái cái cái cái chuyện uh, mình mua bán những cái này hiện giờ còn rất là khó khăn tại sao giả sử như bây giờ mình sở hữu một domain là khoa com đi bây giờ giả sử như ở ờ, uh, khác muốn mua mình thì họ phải làm sao tại sao những cái uh, những cái này đúng ra nếu mà có thể được tokenize thành những nft để có thể được giao dịch thì mọi thứ nó sẽ ở cái giao dịch đó sẽ trở nên hiệu quả rất là nhiều sẽ mình sẽ bớt bỏ được bên những cái bên thứ ba hoặc những cái chuyện lừa đảo thông qua giao dịch những những, những món đồ như thế này cái cả những cái chuyện như ngày xưa thật sự là mình ờ, nếu hồi xưa lúc mình học cấp 2 mình chơi game rất là nhiều và cái chuyện mà <laughs> mua đồ chơi game hay là mua bán mua bán giao dịch này nọ nó khó và nó mang tính chất rủi ro lừa đảo rất là nhiều thì nếu tất cả cái này về nếu cái này có thể được những cái đồ đó có thể được thoát nó thành NFT và có thể được giao dịch thông qua những cái hợp đồng thông minh thông qua smart contract thì mình nghĩ là là uh, mọi thứ giao dịch được trên net nó sẽ trở thành uh, rất là hiệu quả và an toàn Ừ, hồi hồi nãy anh có đề cập cái crypto này nó không chỉ đơn thuần là kỹ thuật nó nó không chỉ là tài chính mà nó còn có cái yếu tố uh, xã hội học trong đó thì ừ. em khá là tò mò đó là với cái NFT này nè thì người ta đang xem nó như là một cái công cụ để gain profit nhiều hơn tức là trong một cái xã hội chẳng hạn một cái nhóm chẳng hạn thì có một cái collection nào đó thì người ta sẽ có xu hướng Ờ, nhìn cái này nó như là một cái công cụ để game profit và có thể maybe nếu được giá thì sẽ flip lên đầu nhau chẳng hạn kiểu kiểu vậy thì em tò mò là có cách nào để giải quyết cái vấn đề đó hay không tại vì ok chúng ta đồng ý với nhau là nft nó nó có một cái use case là nó uh, nó độc nhất và nó thể hiện cái ownership của mỗi người nhưng mà uh, nhưng mà hình như là khi mà đem cái đó và gắn vào một cái một cái group một cái nhóm hoặc là một cái xã hội thu nhỏ chẳng hạn thì có vẻ cái tính cái tính gọi là ownership nó không nó không được đặt nặng lắm và cái thời gian người ta own một cái thứ gì đó nó không nó không quá quá lâu á thì anh nghĩ đâu là cái hướng đi cho cái vấn đề đó ừ. cái cái này anh anh anh, anh có thấy nếu mà mình anh nghĩ thì chỉ có một cái team duy nhất mà làm cái này tương đối thành công mà người ta có giữ để, để người ta có thể giữ được gì đó rất, nó nó lâu hơn so với những cái bộ NFT khác và bộ F bộ F nếu mà về tại sao như vậy bởi vì đối với đối, đối với ờ, và và phân nữa sẽ là những người họ mua phân họ, họ, họ ít trade hơn so với những với những bộ NFT collection khác tại vì đối với họ bộ về mặt xã hội luôn theo anh thấy nếu mà nhìn thấy kỹ thì bộ F và phân cái crypto phân cái đó nó nó không ý nghĩa là là nó nó tại vì nó nó quá mắc rồi thì nó những người họ mua ừ. cái đó đối với họ đó là một địa vị xã hội đó là một cách họ để họ thể hiện cái địa vị cái cái cái gọi ừ. là cái social status của họ trên blockchain ừ. trên internet cho thấy là ờ uh, mình quyền lực mình mình có tiền đó là tại sao mà những người đó họ à, à, những người mà mà nếu mà nếu mình nghĩ có những người họ đặt đặt tên của họ theo theo những theo những cái báo luôn như là ừ. uh, em có thấy Gary Tan xe cái uh, ờ, xe cái bo ép Gary Tan Yeah. Có share. <laughs> yeah, Gary Tan và và rất rất, rất nhiều người vẫn vẫn, vẫn để ép. Cảm giác có những có những người mà họ họ đi cái thứ tên luôn mà có một anh là sao là anh quên mất được nhưng mà uh, đúng rồi nhưng mà có một cái ờ, anh đó đây là phân gì gì đó mà anh anh và anh anh luôn luôn anh luôn, luôn gọi anh là một cái tên đó luôn và không ai biết anh đó là gì thì nói chung đối với họ đó là điều về xã hội đối với họ là đó là một cái vé để vào một cái club mà rất là riêng biệt rất là exclusive rất là ừ. rất là uh, rất là khó rất, là khó vào như ừ. uh, premium á dạ chính xác là kiểu như, như premium membership á ừ và và, và họ trong một, một cái cộng đồng như vậy thì anh nghĩ không không có nhiều bộ collection làm làm được chuyện đó đơn giản à, anh anh nghĩ lý do là do họ bí tưởng làm sao để mang lại tính hữu ích hay utility đến cho những ừ. holder cho nên đối với các holder họ chỉ nhớ họ chỉ flip thôi bởi vì họ không mấy lợi ích từ chuyện cầm những cái đó ừ. và thực sự là nếu với mặt về mặt NFT mà chỉ là PFP về mặt là, là, là Profepic thôi á thì sẽ rất là là sẽ rất là khó để có có nhiều có nhiều bộ làm được như là Yuka Lab hay là hay này nọ nên anh nghĩ là ừ. nếu mình sẽ thấy có thể mình sẽ thấy được một ít một ít như vậy thôi còn lại đa số anh nghĩ là đa số những NFT anh nếu mà anh nghĩ là đa số NFT collection sẽ fail chỉ có một số là, là sẽ sẽ thắng trong trong đường dài thôi ừ. um, ok um. Uh, bây giờ à, sẽ sẽ đặt trường hợp là anh khoa sẽ là một người à, đi truyền <laughs> truyền đạo nft đi ừ. và em là một cái người mà ok à, rất là hoài nghi về nft ha à, rất là à, gọi gọi như là chưa chưa chưa hình dung gì về cái cái cái mạng này và à, anh khoa sẽ gọi như là dùng một cái câu nào đó để kiểu ok uh, em phải ờ, follow cái cái ngành này em phải ờ, dành thời gian để nghiên cứu cho cái ngành này và em phải bỏ có thể là tiền ra để vọc vạch cái cái cái cái cái cái ngách này thì nếu chỉ được dùng một câu để để truyền cái đạo đó thì, thì <laughs> anh anh anh quang sẽ dùng từ gì à dùng câu gì <laughs> cái này cái này khó quá ờ, <laughs> nhưng mà giống giống như cái hồi mà anh đi vòng vấn ở Coinbase làm sao để mà một phát là ok cái người kia sẽ bị gọi là bị bị bị bị ờ, gọi là bị thuyết phục luôn ừ. ok để để suy nghĩ một tí xíu nha ừ. <laughs> thật sự rất là khó ok nên để để để để để, để giải thích một tí xíu tại vì đối với anh đó NFT á khi tham gia vào nó anh nghĩ trước hết là mình phải thấy là mình mình vui ừ. mình thích thích nó và ở ờ, kiểu vui thích là kiểu là mình thích cái cái à mình thích cái cộng đồng hay này nọ và đặt profit về sau thì mình sẽ tận hưởng cái trải nghiệm cái trải nghiệm đó hơn ừ. đó đó là anh nghĩ vậy còn nếu mà để thuyết để mà để thuyết phục một người mà trải nghiệm đặc biệt trong thị trường hiện giờ thì nghĩ là là hơi khó ừ à, em em nghĩ là cái cái yếu tố vui thì uh, nó đủ sức thuyết phục á tại vì tụi em làm podcast thì cũng, <laughs> cũng <laughs> thích thì làm cho vui <laughs> chứ yeah. cũng quan trọng là cái trải trải nghiệm khi mà mình mình mình thực sự mình mình mình đi qua những cái thứ đó đúng không nó nó sẽ nó sẽ thú vị hơn rất nhiều so với cái việc là ok chúng ta có một cái điểm nếu nếu nếu có một cái này nếu mà có một câu mình nói được kinh nghiệm của anh thôi tham gia NFT á là một cơ hội để mình gặp được những người bạn mà rất là đặc biệt thật sự ừ. là như vậy nó không giống như là DeFi này nọ nhưng mà NFT là cơ hội tham gia một, cái cộng đồng đó mình gặp mình nói chuyện với những người bạn rất là đặc biệt ừ. rất là thú vị họ có ừ. góc nhìn về nghệ thuật họ có góc nhìn về cuộc sống uh, thú vị và mình gặp được rất là nhiều nhiều loại người trong đó và uh, và những người bạn đó rất, rất đều, đều rất là rất là đặc biệt thì đó mình nghĩ đó là cái bài học đó là cái gì mình rút mình mình mình trải nghiệm được cái đó anh nghĩ mình đối với anh đó rút rồi video dạ, yeah That's cool. Um, ok, uh, chắc là uh, em cũng muốn nghe anh chia sẻ một xíu về cái cái trải nghiệm uh, tham gia build uh, một cái sản phẩm Ờ, nếu như mà từ cái trải nghiệm của anh đi thì ví dụ như build ở một cái định chế một cái tổ chức mà nó có cái yếu tố tạm gọi là centralized <laughs> tạm gọi là tập trung uh, thì thì nó sẽ khác biệt như thế nào với lại một cái uh, cái tổ chức nó decentralized nó nó phi tập trung hơn và cụ thể trong cái mạng mà anh đang tham gia build đi là NFT thì có cái trải nghiệm nào mà anh anh thấy có cái sự uh, gọi là cái sự khác biệt giữa hai cái này không? Ừ. ừ Ngọc khá hay Um, anh nghĩ là cái cái trải nghiệm build á, ở một cái product mà nó centralized hơn một chút xíu nó nó, nó, hơi, nó hơi khá nó hơi centralized á. thì là những cái yếu tố mà người ta phải, phải nghĩ về nó nó nó khá là khác thật sự là xưa ok ngày khi mà nghĩ về cái build một, một, một sản phẩm như là ví dụ như một một, một cái cái makeup place đi với một công ty uh, như là decentralized thì uh, anh nghĩ là họ có thể move nhanh họ có thể move nhanh hơn họ có thể có nhiều yếu tố họ không có cần phải quá khắc khe uh, quá khắc khe về ờ, về nhiều về, về nhiều thứ đương nhiên vẫn là liên quan vẫn là security vẫn là số 1 nhưng mà nhưng mà đối với đối với decentralized đi cái security nó nằm ở mặt smart contract đối với một centralized thì là nó của cái security đó nó nằm ở ở những cái những những cái uh, hệ thống mà mình build hoặc là nó nằm và nó có một cái điểm ẩn tiềm ẩn rủi ro về gọi là insider threat đó là những cái rủi ro nội bộ đó là từ những người oh. trong công ty họ có thể nếu mà họ có thể họ gắn một cái cái malware họ có thể gắn những gì đó uh, mang chất phá hoại vô trong sản phẩm thì uh, đó đó là ờ, thì đó là những cái cái góc nhìn về mặt kỹ thuật còn về mặt uh, ừ hoặc là đơn giản thôi build một sản phẩm decentralized hiện nghĩa là cái từ lúc mà build đến lúc mà đi đi ra đi ra sản phẩm bên ngoài anh nghĩ là tốc độ nhanh hơn centralized thì chịu ảnh hưởng của regulation họ chịu ảnh hưởng bởi những cái điều khoản về uh, về sự chi phối của chính phủ nhi, chính phủ nhiều hơn khi anh Bill hết nghĩ ok chứ Bill một cái gì đó mua họ đã mua họ đã bán họ đã vô là xem profile xem một cái ví của họ có những NFT gì là là là xong cái gì nhưng mà ra ra ừ. những cái hệ thống đằng sau mà mặt về mặt vận hành đó là rất là phức tạp từ khi đó Coinbase lúc mà anh build cái marketplace cho MT cho Coinbase lý do tại sao mà Coinbase ra cái cái marketplace trẻ như vậy và thua trong chuyện giành market share đó là do họ phải dành quá nhiều thời gian để build một cái team dành về operation họ làm cái gì đơn giản là phải cái, cái team đó vài trăm người cái nhiều nhiệm vụ của họ đó là nếu có MT ở đó mà được post lên mà là hình ảnh của nó là hình ảnh dạng như là hình ảnh tệ hình ảnh khủng bố hình ảnh mang nội dung xấu hình ảnh mang này nọ thì họ phải phải tháo xuống ngay và họ ừ. phải có phải có cả một đội ngũ ngồi đằng sau sẵn sàng để để sở như một có một tấm hình nào được up lên mà mà bị mà, mà bị mà bị ờ, gắn cái mát đó thì họ họ họ phải gỡ xuống ừ. một cách rất là thủ công vậy luôn ừ. thì anh nghĩ là đối với sản phẩm Decentraland thì họ ít phải lo về những mặt đó hơn thì họ có thể trung vào sản phẩm hoặc có thể mua ừ. phe nhanh rất là nhiều yeah. thì uh, ừ. đó đó là cái cái trải nghiệm của anh Ờ, ok cái đó là cái cái khía cạnh về uh, kỹ thuật về về vận ừ. hành uh, ừ. nhưng mà uh, em tò mò cái khía cạnh nó hơi tức là khi mà build một cái sản phẩm á, thì em nghĩ là ngay từ cái ngày đầu tiên á, thì cái yếu tố gọi là uh, business nó sẽ phải somehow nó sẽ phải được cân nhắc tức là um, ừ. làm sao để cái product này từ cái ngày đầu tiên build thì nó sẽ market fit và nó khi mà launch một cái thì ờ, sẽ sẽ có được ờ, user nó đón nhận thì ờ, đối với những cái project kiểu như trong một cái tổ chức lớn thì cái vấn đề funding nó sẽ không phải là vấn đề quá lớn quá, ừ, quá gánh nặng nhưng mà nhưng mà cái mà tạm gọi là một cái dự, dự án nó indie đi tức là ừ. nó kiểu nó hơi underground một xíu thì thì cái vấn đề mà làm sao để có được cái người dùng đầu tiên cái người dùng trả tiền đầu tiên cho cái sản phẩm đó thì nó sẽ là một cái một cái áp lực nó nó từ ngày đầu tiên luôn tức là từ cái day one của cái product đó luôn thì uh, anh anh khoa có cái gọi là có cái lời khuyên nào cho những cái dự án kiểu như thế này khi mà họ họ sẽ phải suy nghĩ rất là nhiều uh, từ từ cái từ những cái bước uh, ban đầu khi mà cái sản phẩm nó hình thành làm sao để có được cái first paying customer đó ừ cái đó rất hay tức là là đối với ở các công ty lớn thì cái cái sự phong phú của nó là gần như có sẵn giả sử như là đối với công ty như con như con về scale up sản phẩm mới thì họ biết ngay là nhất ban đầu họ sẽ có một ít người xài họ sẽ có người xài rồi họ chỉ việc ừ. gắn cái quảng cáo đó vô trong chính cái app hoặc là họ push notification họ gửi cái email đến những khách hàng đã có của họ là họ sẽ những người trải nghiệm trải nghiệm thử sản phẩm họ ngay đối với những sản phẩm indie hay những sản phẩm mà ok những cái team nhỏ hơn những sản phẩm mà build từ mới những cái team hoàn toàn mới thì là cái bài toán phân phối bài toán mà đầu bài toán rất khó rồi bài toán khó cái ờ, lời khuyên anh á, là anh nghĩ là trước hết á, cố gắng làm sao mà mà xây dựng một sản phẩm nào đó mà bản thân những builder sẽ là những người xài đầu tiên những người những người ừ. họ họ họ nghĩ là họ cần họ sẽ xài sẽ rất khó để xây dựng một sản phẩm mà mình không phải là một khách hàng trực tiếp bởi vì ừ. mình sẽ ừ. không hiểu và mình không có đủ đủ uh, mình sẽ không có đủ cái trải nghiệm mà mình không có đủ cái đam mê để để mình làm chuyện đó ừ. đó thì đó đó là cái suy nghĩ và cái thứ hai á nghĩ á là cố gắng tìm một tập khách hàng từ là bạn bè họ tìm internet chỉ cần nhỏ thôi nhưng mà trung thành không cần tìm không không cần cố gắng là là có thật nhiều khách hàng ở lúc ban đầu nhưng phải cố gắng có thật ít khách hàng chất lượng khách hàng trung thành và những khách hàng đó là những khách hàng sẽ cho mình rất là nhiều lời khuyên cho những rất là nhiều feedback về sản phẩm ở, ở giai đoạn ban đầu để mình có thể cải thiện cải thiện tốt hơn trước khi mình có nhiều nhiều nhiều khách hàng hơn đó đó là lời khuyên anh nghĩa là khổ là là nếu sản phẩm mình thực sự là rất là xịn sò và mình có người trong phốt thì mình có thể đi thì mình có thể tung ra nhiều khách hàng ngay từ ban đầu nhưng mà anh nghĩ là cái cái con đường hợp sẽ hợp lý hơn đối với đa số các startup ấy, ở biểu giá crypto á, là tìm một lượng nhỏ khách hàng và thật sự trung thành đó là câu chuyện khởi đó là đó cũng là câu chuyện bắt đầu đối với OpenSea OpenSea ờ, thì là họ làm được 2018 nhưng mà uh, có có một chuyện bây giờ là công ty OpenSea thì định giá hơn 10 tỷ hơn 10 tỷ đô nhưng mà có một chuyện nhiều người không biết đó là Compass Venture là một trong những investor đầu tiên công ty của OpenSea ở điểm ở điểm ở điểm 2018 nhưng mà đến cả sau cả sau khi OpenSea có mặt khoảng 2 3 năm thì lượng khách hàng thì cái lượng user cái lượng user của họ á, chỉ là vài trăm user một ngày thôi là rất ít nếu mà một người bình thường á thì họ họ đã bỏ cuộc và họ đã chuyển sang cái trường khác rồi cái lý do mà OpenSea họ vẫn tiếp tục build và họ phát triển như ngày hôm nay á đó, đó là vì những cái user của họ tuy ít nhưng mà họ rất là trung thành đó là những user mà họ mua đồ trong game lúc đó mặc dù là chưa có nhiều game ở trên ờ, trên blockchain nhưng mà mặc dù nó rất có ít nhưng mà những những user đó họ rất trung thành và OpenSea là duy nhất duy nhất họ đến để họ tìm mua những món đồ đó và cái sự trung thành của những user đó nó giúp nó giúp cho cái cái team mà giúp cho những người founder có cái niềm tin là ở ờ, uh, một ngày nào đó khi mà cái thị trường đủ lớn thì sản phẩm này nó sẽ nó sẽ lớn thì chỉ là ừ. hiện giờ cái thị trường nó chưa đủ lớn thôi uh, thì uh, thì đó là cái cái cảm nhận của anh ừ, uh, anh có cái gọi là có một cái criteria một cái thang đo nào đó để biết hoặc là maybe là trực giác thôi cũng được là một cái sản phẩm nào nó đó nó đủ để được launch ra thị trường tức là nó không nó không uh, nó không quá là uh, trễ để nó kịp gọi là thu thu nhận những cái feedback từ những cái tập người dùng trung thành uh, với với cái product đó mà nó cũng không quá quá sớm tại vì khi mà ừ. sớm ừ. thì đôi khi là cái timing nó chưa phù hợp thị trường nó chưa đón nhận thì ừ. thì thì thì anh có cái tức là tạm gọi là có một cái tiêu chuẩn gì đó để để để quyết định xem là mình sẽ launch cái product đó như thế nào để launch product thì mình nghĩ thì mình nghĩ là mình nghĩ là sẽ có hai mặt một là chức năng hay là trải nghiệm chức năng á thì là phải tương đối đầy đủ tương đối đầy ừ. đủ ở đây là người ta có thể thực hiện những cái công việc cơ bản và làm những chuyện họ cần làm họ đã đủ đủ để họ làm những chuyện họ cần phải làm họ đương nhiên là nó có thể là là là, là là những cái chức năng mà hiện đại hơn thứ hai là chưa có nhưng mà nếu là những những cái những cái yếu những cái nhu cầu cơ bản là là là phải có đủ còn về mặt mà trải nghiệm về UI UX á, thì anh nghĩ là đối với sản phẩm mới thì chuyện đó chưa quá cần thiết đương nhiên là nó nó cũng quan trọng nhưng mà cái chuyện đó nó chưa quá cần thiết nếu đó đặc biệt đối đầu sản phẩm hoàn toàn mới hoặc là mới đây là ý tưởng mới một ý tưởng ừ. mà chưa có được validate và và đối đầu mới so với những những với, với người dùng thì anh nghĩ cố gắng phải ra mắt càng sớm càng tốt ờ còn chỉ chỉ khi nào mà mình ra mắt một sản phẩm mới nhưng mà đó là ý tưởng đó ý tưởng cũ chỉ là mình cố gắng cải thiện thêm ý tưởng đã cũ rồi ý tưởng đó đã được validate là ok ý tưởng đó ý tưởng tốt có có khách hàng mình chỉ muốn làm sản phẩm tốt hơn thì khi đó mình cần dành thời gian để tạo sản phẩm chỉnh chu hơn và mình nghĩ khi những cái đó mình chỉ nên ra mắt khi mà xong mình nghĩ sản phẩm của mình tốt hơn rất nhiều lần so với sản phẩm hiện tại trên thị trường nếu mình ra mắt lần đầu tiên mình ra mắt các sản điểm ra mắt đó là điểm quan trọng nếu ở ờ, điểm nếu mình ra mắt sản phẩm mình ra mắt sản phẩm mà ở điểm đó đã có nhiều sản phẩm thị trường mà mình mình chỉ thua hoặc mình chỉ không có hơn nhiều so với những sản phẩm phổ biến hiện tại á thì khi khách hàng sử dụng xong họ sẽ họ sẽ quên được ngay và họ sẽ ừ. khó để họ để kêu họ trải nghiệm cái của mình lại thế sau này ngay cả đối đối với anh là một người thích trải nghiệm app hay là trải, nghiệm phần mềm mới á đâu trải, trải nghiệm phần mềm á anh thích trải nghiệm những cái gì đó mới hơn anh khi nào mà anh anh sai anh anh dùng cái gì đó rồi anh không thích xong đó sau này anh sẽ quay lại anh thử nó lại luôn mà là ừ. ờ, anh thử một cái gì đó ờ, cái phần mềm cái phần mềm mới ra mắt ờ, mình mình chơi mình kể thử ra nó là sao ờ, thì đó là cái trải nghiệm của anh thì đó là cái trải nghiệm của anh ừ. vậy là tính năng và uh, trải nghiệm trải trải nghiệm của người dùng ừ. ok thì uh, chắc là câu hỏi tiếp theo sẽ sẽ sẽ uh, sẽ sẽ zoom về phía tương lai nhiều hơn trong thời gian tới thì uh, ngoài NFT tất nhiên là phải ngoài NFT rồi tại vì uh, <laughs> anh Khoa là ờ, tập trung build mạng NFT thì ngoài NFT thì anh nghĩ đâu sẽ là những cái mạng thị trường mà nó nó có tiềm năng và nó tạo ra một cái UX tức là một cái trải nghiệm trải nghiệm mới cho người dùng mà người ta cảm thấy là wow uh, cái này nó nó mới này cái này nó tạo cho tôi một cái sức thu hút một cái cảm xúc mới tại vì thời gian gần đây thì cá nhân em khi mà theo dõi thị trường thì thấy mọi người nói rất là nhiều các cái từ khóa à, mọi người nói từ cái account abstraction nha à, ờ, thì Coinbase hình như cũng có một cái cái cái project gì đó liên quan đến cái cái cái định dạng ví này à, rồi những cái ví dụ như là những cái mạng xã hội phi tập trung à, những cái tên miền rồi những cái thậm chí là còn nhiều cái hạ tầng liên quan đến bridging cross chain ừ. các thứ ừ thì với em á thì khi mà theo dõi thị trường như vậy thì khá là loạn tức là uh, không không biết là mình sẽ focus vào mình theo dõi cái mạng nào thì với anh khoa với kinh nghiệm là một người đã từng làm những cái sản phẩm kỹ thuật anh nghĩ như thế nào về thời gian tới đâu sẽ là những cái nơi mà um, sự chú trọng về mặt uh, kỹ thuật cũng như là cái trải nghiệm người dùng nó sẽ được cải thiện hơn đó có có có một cái mà ở, ờ, ở cái bear market này anh thấy rất là khác bear market lần trước á đó. đó là mặc, mặc, mặc dù là bear market nhưng mà nếu mà nhìn vào số lượng builder số lượng gọi là developer activity ở trên mà trong crypto á đều đang tăng rất là mình sẽ thấy rằng là số số lượng builder ở trong crypto mặc dù trong bear market nhưng mà số lượng builder không không có giảm Ừ. thì uh, cái đó cái đó là cái anh thích và cảm và anh thấy là số về những cái builder bây giờ đều đều đều đang làm trên những cái lĩnh vực đều, đều rất là thú vị thì uh, và và, nó, và và nếu mà phải chọn một thứ á, thì sẽ nghĩ là khó ai à, có gì đó mà à, cái gì đó anh anh rất là thích về ờ, anh nghĩ là về mặt security về mặt mà bảo mật security của của các ví hay này nọ nó nó đều còn hơi khó cho người xài ừ. ờ, cho người cho xài bình bình thường mà không có quá rành rõ về công nghệ thì anh nghĩ nó cần phải được đơn giản hóa rất là nhiều nhưng mà nếu mà phải chọn một thứ thì uh, À, bản thân anh thì anh à, anh thích cái sự anh anh thích DeFi và anh thích NFT anh thích gì đó cái gì đó <laughs> mà nó nó giao thoa giữa DeFi và NFT thì ừ. đó đối với anh đối với anh đó sẽ là và và thậm chí là có liên kết và liên kết với người đời đối với anh đó là real asset thì à. làm sao mà mình mang real asset trên blockchain và và, ừ. và make, make it tradable anh nghĩ cái đó nó sẽ nó sẽ thay đổi rất nhiều ngành công nghiệp ừ. từ địa ốc cho tới ờ, ờ, từ, ờ, từ từ từ bất động sản cho tới nhiều nhiều nhiều, nhiều, nhiều ngành nghề khác thì ừ. uh, thì đó nếu mà uh, anh anh nghĩ cái đó là cái mà anh, mong chờ những cái công ty uh, hay là những cái sản phẩm dự án làm về cái đó trong thời gian tới cái đó khó anh nghĩ là nó không nó nó nó là về mặt kỹ thuật nó là luôn về mặt về về hơi cũng hơi hơi gọi chính chính trị về mặt uh, về mặt gọi là à. regulation <laughs> regulation đấy chính xác là, là, là cái câu chuyện <laughs> lại là câu chuyện regulation anh nghĩ là chỉ khi anh nghĩ sẽ là bài điểm cả mọi người đều phải, phải, phải thừa nhận đó là bài toán regulation là bài toán mà cái, cái ngành công nghiệp crypto cần phải chung tay nhau để thắng được để để để chiến thắng được regulation đó là phải phải phải phải chiến thắng trong mảng regulation thì khi đó cái ngành này nó mới đi xa được thì mình phải phải, phải chấp nhận chuyện đó thì anh nghĩ anh, anh nhìn đọc cái cái cái mạng đó và anh thấy là đó, nếu mà những cái Google Assets mà thành công á thì sẽ biết được rất, nhiều bài toán nhỏ những bài toán mà nó sẽ đẩy cái ngành công nghiệp đi lên ừ. à, hồi nãy anh có nói về cái sự à, giao thoa giữa DeFi NFT uh, à, và các cái tài sản ở ngoài đời thực thì uh, thì em cũng uh, em cũng tò mò là uh, anh nghĩ như thế nào về cái sự giao thoa giữa crypto với lại những cái ngành Ờ, công nghệ mới ví dụ như ờ, chúng ta có thời gian gần đây thì cũng khá là nhiều người nói về cái AI á thì À, thì thì rồi những cái ví dụ như những cái về manufacturing tức là những cái những cái sản xuất mà nó về gọi là sản phẩm thực sản phẩm kỹ thuật mà nó gọi là physical á thì thì anh nghĩ như thế nào về cái sự giao thoa đó và hình như là hình như là anh à, anh khoa cũng có một thời gian làm về data đúng không thì thì, thì cũng cũng cũng cũng muốn biết là cái sự giao thoa giữa crypto với những cái những cái kỹ thuật đó những cái uh, những cái hạ tầng đó thì thì thì nó nó sẽ trông như thế nào và anh anh nghĩ cái cái sự giao thoa này nó sẽ diễn ra như thế nào hmm. khá thú vị mặc dù là anh rất là trông chờ vào cái sự kết hợp giữa à, anh, à, à, à, anh người anh cũng người cũng rất, rất là fan của AI ở thời điểm hiện tại anh nghĩ là cơ sở hạ tầng của cả hai nó chưa có đủ để có thể kết hợp lại với nhau ừ. ờ, và ờ, anh nhưng nhưng mà nếu mà giả sử như nếu mà nếu mà anh anh nhìn thì anh nghĩ là một tương lai nào đó khi mà khi mà cơ sở hạ tầng về về decentralization về storage về về, về mảng storage hay về về mảng compute á ừ. mà nó mà nó có thể phát triển hơn nữa thì mình có thể thấy sự giao pha đó sẽ bao nhiều hơn ví dụ là ta có thể mượn ta có thể mượn compute ờ, đó là cái một compute power của những máy tính khác để để train AI model chẳng hạn hoặc là đơn giản là là dựa vào là là là dùng vào cái chuyện ờ, dùng vào những cái incentive của token để họ có thể lấy nhiều data hơn từ từ từ user để để có thể train những cái AI, AI model tốt hơn thì uh, có có một project anh thấy ok nó không phải được nó không phải là AI nhưng mà anh anh thấy nó khá thú vị ở tên là render Render thì ừ. Ờ, thì đơn giản là người ta cho mượn những ai mà có máy tính họ sẽ cho mượn compute power của họ để giúp render phim ảnh ví dụ vậy như uh, ừ. tại vì nếu mà cái máy của mình nó không, không đủ nhanh uh, thì anh ấy đó, là ý tưởng đó, là ý tưởng anh thấy anh thấy rất là thú vị uh, và anh nghĩ là uh, có thể sẽ cái tạo sự giao thoa uh, anh nghĩ là cái mà có điều là anh nghĩ sẽ cần giờ chưa đủ chưa đủ nhanh chưa đủ uh, chưa đủ gọi là ổn định để có thể sẽ xảy ra mà trong tương lai mình sẽ có thể có thể thấy chuyện đó tức là bây giờ thì ờ, mọi mọi thứ nó vẫn đang uh, nó vẫn đang ở cái giai đoạn là uh, sơ khởi thôi và ừ. và những cái cải tiến thì trong tương lai thì nó nó nó rất là đáng chờ đợi và uh, rất là vui khi mà uh, trong cái thị trường mà tạm gọi là be <laughs> tạm gọi là khá là ảm đạm rồi chúng ta vẫn thấy rất là nhiều builder họ vẫn uh, làm uh, rất là cần mẫn tinh chỉnh những thứ rất là nhỏ nhỏ thôi và dưới hạ tầng và không ai thấy những thứ đó cả thì uh, thì rất là vui khi mà mà chúng ta vẫn vẫn vẫn nhìn thấy những cái sự phát triển đó và tập DeFi discussion tuần này thì uh, em nghĩ là nó mang lại rất là nhiều những cái góc nhìn thú vị cho các bạn này nghe podcast và và cá nhân em nữa và à, em nghĩ là sau cái tập podcast này thì à, chắc chắn là em sẽ dành thời gian à, để gọi là tìm tòi về cái NFT và và tìm những người bạn mới à, và sẵn sàng gọi là ok tôi sẽ tôi sẽ khám phá cái cái cái tiềm năng của cái cái thứ này thay vì là chỉ là những cái thứ mà nó hơi bâm đâm đó thì uh, thì, ừ. thì chắc chắc chắn là sẽ sẽ sẽ dành thời gian cho việc đó và cảm ơn anh khoa rất nhiều uh, những cái chia sẻ thực sự là không phải là ở đâu cũng có thể nghe được thì cảm ơn anh khoa rất nhiều về những cái chia sẻ uh, tâm đắc trong ừ. cái uh, tập tập podcast tuần này và bây giờ sẽ là lời chào của anh khoa gửi đến các bạn đang nghe ha rồi cảm ơn cảm ơn em và cảm ơn các bạn đã nghe. À, hy vọng là các bạn sẽ ờ, tiếp tục ủng hộ hoặc là tiếp tục build trong thị trường này. À. Yeah, rồi à, cảm ơn anh Khoa rất nhiều. À, cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho DeFi Discussion lần này và hẹn gặp lại trong uh, tuần tiếp theo với những topic thú vị xoay quanh thị trường DeFi và chắc chắn sẽ có những <laughs> nội dung liên quan đến NFT trong uh, thời gian tới. Rồi, cảm ơn anh Khoa.